ta đi vào ví dụ số 1. Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp AB dao động điều hòa cùng pha với nhau theo phương thẳng đứng. À, chúng ta đọc ở đây tóm tắt để ngay nhé. Đó là gì ạ? A và B cùng pha. A và B cùng pha. À, tiếp tục nào. Biết tốc độ truyền sóng không đổi trong quá trình lan truyền. Bước sóng do mỗi nguồn trên phát ra bằng 15 cm lambda bằng 15 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại làm trên đoạn thẳng AB là bao nhiêu? Đề bài khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại D min giữa hai điểm hai điểm dao động với biên độ cực đại gọi là A max bằng hỏi chấm. D min bằng hỏi chấm ở đây ở đây demin là khoảng cách giữa hai điểm dao động với biên độ cực cực đại bằng bao nhiêu được chưa các em à khi làm bài tập này thì thầy sẽ giúp các em nhấn mạnh lại tại phương trình nhé đối với hai nguồn cùng pha thì phương trình sóng um bằng gì đấy nào 2a nhân cốt của pi d2 trừ d1 chia lambda nhân cốt của gì omega t cộng với pi d2 cộng d1 tất cả chia lambda đây là trừ cho pi dh cộng đồng tất cả trên lambda được chưa các em đây chính là phương trình giao thoa sóng của hai nguồn cùng pha các bạn nhớ thầy nhá à thế thì bây giờ các em phải nhớ cho thầy đó là khoảng cách giữa hai điểm giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên đoạn thẳng AB nhớ là khoảng cách ngắn nhất nhá ngắn nhất giữa hai điểm thì các em nhớ thầy nhớ cái thứ nhất là xong nhớ thứ hai đó là khoảng cách từ cực đại đến cực đại liền kề min bằng khoảng cách từ cực tiểu đến cực tiểu liền kề min là bằng lambda chia chia 2. Còn khoảng cách từ cực đại đến cực tiểu liền kề min của thầy là bằng lambda trên trên 4. Cái này mình thiết lập được thôi, rất là dễ nhá. Đó. <clears throat> Ta thiết lập thông qua phương trình gì nhỉ? À D2 trừ D1 thôi. D2 trừ D1 bằng k lambda nhá. Đúng không? Đó, D2 trừ D1 bằng k lambda. Thế bây giờ nếu như mà, mà ở cực đại số 1 tức là k ứng với 1 đúng không? thì tầng số 2 sẽ là hai nam đa hai cực đại liền liền kề thôi được chưa các em đó cái này sẽ bằng đa trên 2 và đa trên trên 4 được chưa các em lúc đó các em sẽ có kết quả là gì ạ à kết quả bài tập này là gì nào đề bài khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm giao động cực đại ta có đa chưa đáp án d min của thầy đây đa chia 2 bằng bao nhiêu đây 7,5 cm đó rất là dễ đúng không em